Ok hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, à, Tiến số kèo nhé. Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích cũng như đưa lên cái kèo cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng uh, Hot Phi Nham cùng với Sơn Cây 04. Thì cái trận đấu này thuộc vòng thứ 27 Bundesliga, uh, Bundesliga nhé anh em. Thì trận này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 uh, khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy, thì trước khi nhìn vào cái màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì đây chỉ là cái đội hình mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em ờ, tham khảo mà thôi đó à, thì tiến chỉ nói sơ qua cho anh em hiểu thôi đó à, đội chủ nhà Hoffenheim sẽ ra sân với sơ đồ là 3412 cái cặp tiền đạo của đội bóng này trận đấu này đó chính là tiền đạo mang áo số 14 uh, Paul Ratner cùng với tiền đạo mang áo số 9 đó chính là thằng Bebo à, và cái tiền vệ hậu công cho cái cặp tiền đạo này đó chính là Camarit đó còn về trên cây 04 đội khách sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của uh, trên cây đó chính là thằng uh, tiền đạo mang áo số 26 nha anh em và cái bộ ba mà để hậu công cho thằng này đó chính là uh, Bunter cùng với Zalaja đó cùng với uh, thì đây chỉ là những cái cái mà chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nên chưa chắc chắn gì ở cái đội hình này sẽ ra sân chính thức đâu nha anh em đó và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái danh sách chấn thương của hai đội này rất là dày đặc luôn đội chủ nhà đội chủ nhà Hot Nham thì đã mất đến 6 cầu thủ do chấn thương đó nhưng trong đó có sự uh, uh, phát triển tiến bộ cũng như là có thể bình phục chấn thương và có thể ra sân ở trận đấu này của ba cầu thủ đó như là thằng Suki này hay là Roman đó hay là Skull còn về đội khách về đội khách uh, ờ, Kê thì cũng đã có đến 7 cầu thủ chấn thương nó cũng giống như đội chủ nhà John Kê cũng sẽ có ba cầu thủ có thể ra sân trong cuộc đấu đầu này đó như là Vanderberg này đó rồi Latia hay là Karaman thì đây chỉ là danh sách uh, uh, chấn thương bình phục chấn thương dự kiến thôi em chưa chắc gì đội hình chính thức là huấn luyện viên sẽ dám tung ra sân những cái cái cao thủ này nữa đấy cho nên nếu mà những mã kèo mà tiếng hay nói á, những mã kèo mà tiếng đưa lên trên youtube chủ yếu là tham khảo thôi vì những cũng giống như cái đội hình ra sân dự kiến nó còn cho anh em tham khảo nữa chưa biết được thông tin chính thức sao mà dám à, tiếng dám chắc chắn đây là những cái cái à, à, sao mà tiến dám chắc chắn được đây là những cái gì mà mà tiến sẽ sôi rồi để đưa lên mã kèo chuẩn cho anh em đúng không khi mà biết được cái thông tin chính thức của hai đội ấy, biết được đội hình ra sân biết được cái lối chơi lúc đó thì tiến mới đẩy những cái mã kèo nó chuẩn hơn cũng như có tỷ lệ ăn nó cao hơn cho anh em ờ, chơi cho anh em tham khảo được đúng không thì hiện tại nó chỉ đưa ra đội hình dự bị thôi các chuyên gia chỉ tự đưa ra thôi đó thì tiến chỉ tham khảo thôi cái đội hình này cũng như về những cái thông số của trận đấu à, với tỷ lệ ca, kèo của nhà cái rồi tiếng đưa lên cho anh em tham khảo các mã kèo thôi đó vì vậy mà tiếng mới kêu là những mã kèo đưa lên youtube chỉ toàn là mã kèo tham khảo đó còn cái việc mà anh em muốn đầu tư lâu dài đặc biệt là những anh em đang xa bờ thu tha muốn cùng tiến đi chặn đường dài muốn gỡ gạt muốn qua bờ thì cứ liên hệ với tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang uy tín để anh em chơi ok cho anh em thì cái việc mà để vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí nhá tiến không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đó nhưng mà anh em nếu như muốn vào nhóm của tiến bắt buộc anh em phải có hai điều kiện cho dù nó miễn phí thứ nhất là phải có một cái số vốn đó số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên 5 10 15 củ gì đó càng tốt vốn càng cao thì càng dễ gỡ lên em còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái internet banking ấy là chuyển khoản online có thể chuyển nạp rút trực tiếp trên cái uh, điện thoại của anh em để tiến có thể hướng dẫn anh em tạo một cái trang chơi uy tín nhất ok chưa thì tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem về cái trang chơi mà tiến đang chơi luôn cũng như giới thiệu cho anh em về cái mã kèo đó mà nhà cái đã đưa ra trong cái trận đấu này đây anh em hiện tại thì tiến sẽ nói về mã kèo nhà cái đưa ra trước nha thì thằng Hot Vietnam, Hot Vietnam được nhà cái đánh giá là đội cửa trên trong trận đấu này khi có các mã kèo chấp lần lượt là 0.5, 0.75, 0.25 và chấp một hòa trước cái thành đội khách trên Kê à, và mức tài xỉu trận đấu này cũng có từ 2.25 này 2.5 2.75 và ba hòa cả trận đó ở hiệp 1 thì ờ, có mã kèo đồng cho anh em chơi đó nhưng mà ăn khá là thấp dành cho cái đội chủ nhà với bỏ một ăn 0.56 mà thôi bên cạnh đó có mã kèo chấp 0.25 đó anh em có thể đầu tư vào các mã kèo này nó ăn trung bình nè đội khách đội nhà gì cũng có cái tỷ lệ kèo ăn nó nó à, dạng như tạm ổn mấy anh em và cái tài xỉu hiệp 1 là là một hòa cùng với 1.25 thì đây là những mã kèo trong cái trận đấu này đó tuy, tuy là tí nhận định khá là sớm trận cầu này nhưng mà cái cũng đã đưa lên rất là nhiều mã kèo cho anh em à, tham khảo trước trận đấu đó thì cái việc mà anh em có thể chơi trên trang như tiếng nè có thể chủ động cầm cái trang để chơi ăn rất là cao luôn ví dụ như hot phi nham chấp nửa trái ăn 0.94 nằm dưới ăn 0.98 đúng không nhưng cái kèo này mà đưa ra ngoài đi hồng cò nó vẫn đưa cho anh em là hot phi nham chấp nửa trái nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức đoạn 7 ăn 75 ăn 8 vậy thôi nó sẽ cắn một khúc từ anh em bây giờ anh nghĩ anh em nghĩ đi anh em bỏ 10 củ ra anh em chơi mã này anh em thắng đây là ăn lợi được 9 9 củ tư đúng không 9 triệu tư nhưng nếu như anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đi nó cho anh em ăn 75 thôi đó là 10 củ ăn 7 triệu rưỡi thôi trong khi đó nó ăn được đến 9 ờ, triệu tư nó đã ăn của anh em nó lấy cái lãi của anh em là gần 2 triệu bạc rồi anh em chơi như vậy để làm gì đúng không chơi như vậy khác gì mà mình nuôi tụi nó đâu đó tốt nhất là cứ cầm một cái trang chơi như tiếng đấy nếu như mà kèo khó quá anh em cũng có thể khoan hả vào đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đợi kèo hạ xuống xem cái diễn biến trận đấu như thế nào đó rồi lúc đó anh em lựa chọn cái mã kèo thích hợp mà anh em vào ok cho anh em và để chơi được cái trang như tiếng tiến xin nói lại một lần nữa những anh em nào thật sự muốn chơi trên trang như tiếng thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó gọi tắt là chuyển khoản online đấy có thể chuyển tiền trực tiếp đồ trên cái uh, điện thoại của anh em ok cho anh em còn nếu như mà anh em uh, sợ sệt này nọ đó mà mà tìm đến tiếng mà hỏi được những cái trang này có uy tín hay không uh, sợ đầu tư vào chơi rồi nó có nạp được và rút không được rồi sao các kiểu thì tốt nhất anh em đó đừng có liên hệ cho tiếng làm gì nhá nếu thật sự mà anh em muốn có một cái trang chơi uy tín này nếu tin tưởng thì uh, nhắn tin liên hệ với số zalo 0963 731 346 thì tiến sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em nhiệt tình thôi đó hướng dẫn từ cách đăng ký tài khoản trên trang cách chơi cách đặt cược tiến sẽ hướng dẫn hết đó và cũng như là sẽ đưa anh em vào luôn cái nhóm của tiến để anh em có thể lấy được những cái mã kèo anh em chơi hàng ngày nhóm thì miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nha đó sợ quá thì đừng có liên hệ làm gì hết tiến nói trước nha đỡ mất lòng nhau tiến cũng không có thể nhiều để hỗ trợ mấy anh em đâu đó anh em nhớ nhá tiến chỉ thật sự mà hỗ trợ những anh em nào mà thật sự cần thiết cần có một cái trang chơi mà thôi ok thì với những cái mã kèo tiến vừa cho anh em trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, bảng xếp hạng của hai đội này cũng như là về cái phong độ và cái lịch sử ờ, đối đầu với hai đội này trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiếng chọn cho anh em tham khảo nhé đây thì hiện tại anh em có thấy này cái thằng uh, uh, Hot Nham đội chủ nhà trong cái uh, trận đấu này nó đang đứng ở vị trí thứ 15 một vị trí uh, khá là nguy hiểm với 25 điểm sau 26 vòng đấu 7 thắng 4 hòa và 15 thất bại ghi được 35 bàn thắng và đã thủng lưới 36 bàn còn về đội khách John Kê cũng đã có được 21 điểm và xếp ở vị trí thứ 17 sau 26 vòng đấu đó với 4 thắng 9 hòa và 13 thất bại ghi được 21 bàn thắng và để thủng lưới 48 bàn. Một cái phòng ngự phải nói là cực kỳ tệ của ờ, John Kê và nhìn đi nhìn lại cũng anh em cũng có thể thấy là cái hàng phòng ngự của Hoffenheim cũng không hề kém cạnh khi mà để thủng lưới đến 46 bàn đó nhưng mà xét về hàng công thì thì thằng Hoffenheim này nó có một cái hàng công hàng tiền đạo thi đấu khá là tốt tốt hơn trên kê à, ờ, tốt hơn đáng kể luôn em đó thì nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thể thấy này tuy John Kay nó đứng ở nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 17 với 21 điểm nhưng mà nó chỉ ờ, thua thua cái vị trí thứ 15 là Hotfinham cùng với vị trí thứ 14 là hai vị trí an toàn là Bochum đó lần lượt với 4 và 5 điểm mà thôi thì nói chung từ vị trí thứ 14 đến vị trí thứ 18 chưa chắc được là đội nào sẽ gớt hạng ở mùa giải năm nay đâu anh em nếu như John Kay nó thi đấu cố gắng ở các trận đấu sắp tới cũng như là gán giành được 3 điểm trong trận cầu này chắc chắn là cái bảng xếp hạng tại ờ, Bundesliga đó các bạn xếp hạng nửa cuối Bundesliga từ top 14 đến top 18 để cạnh tranh cái vé mà mà ở lại cúp ờ, ở lại dự cái giải Bundesliga ở mùa tiếp theo chắc chắn là sẽ rất là hấp dẫn đúng không anh em vì không có đội nào mà lên tính cái giải này mà muốn chịu gớt hạng ở mùa giải năm nay hết đó phải chơi giải hạng hai hết cho nên cái trận đấu này cũng như là một cái trận chung kết ngược của Bundesliga nha anh em đấy anh em không nên bỏ qua cái trận cầu này ok thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này nha đây anh em thì anh em có thể thấy là cái thằng ờ, Hot Phi Nham nó có phong độ cực kỳ tệ ở 8 vòng đấu trước đó đó nó trải qua 8 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường đó 8 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường luôn à, nhưng nhưng nó đã có được một cái thành tích rất là tốt ở hai trận đấu gần đây đó một trận sân nhà một trận sân khách với hai trận thắng liên tiếp tại Bundesliga trận thắng 3-1 trước Hertha Berlin này đó mà mới đây nhất thì nó đã có chiến làm khách trên sân của Bremen và giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 một à, hai trận thắng cực kỳ tốt và quan trọng đối với nham luôn nha anh em còn về đội khách đội khách trên kê thì nó đang trải qua cái chuỗi trận cũng cực kỳ tốt luôn nó đã có sau khi mà trải qua trận thua khá đậm trước cái thằng Leipzig với tỷ số 1-6 thì nó đã bất bại liên tiếp là 8 trận đấu luôn em đó với à, uh, 6 trận hòa và hai chiến thắng thì trong đó có 4 trận hòa cùng tỷ số không đều luôn một kết quả uh, uh, có thể nói là khá là bất ngờ dành cho cái thằng trên Kê này đó bốn trận hòa liên tiếp với tỷ số không đều trước con này rồi trước uh, em Ladbach này hay là trước Wolfsburg này rồi trước Union Berlin đó sau bốn trận hòa không đều này thì nó đã có liên tiếp hai trận thắng 2-1 trước uh, Stuttgart và 2-0 trước Bochum tiếp theo đó nó lại có trận hòa hai điều rất là hay trước Dortmund cũng như là trận hòa 1-1 trước cái thằng Albert nhưng đáng tiếc cho trên cây 04 được thi đấu trên sân nhà ở cái trận mới đây nhất vào ngày cá tháng tư thì nó đã đợi thua cái thằng Bayer Leverkusen với tỷ số rất là đậm với tỷ số là 3-0 đó thì chắc chắn Tuy thua cái thằng Leverkusen với số 30 nhưng về cái phong độ trước đó bất bại 8 trận liên tiếp chắc chắn Chelsea cũng không phải là một đội bóng khó dễ nhai, một đội bóng mà dễ ăn, dễ nhai trong cái cuộc đối đầu này đúng không anh em? Đấy. Thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này. Trước tiên anh em nhìn vào đội chủ nhà nhem thì nó đã thua liên tiếp 3 trận đấu trên sân nhà và gần đây nhất thì nó đã có được một chiến thắng trước Hertha với số 31 đó. Còn về đội khách Chelsea vẫn đang bất bại 4 trận làm khách gần nhất trước mọi đối thủ luôn với ba trận hòa và một trận thắng với tỷ số 2-0 trước Bochum đó thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo hợp lý nhất cùng với tiếng nha thì nhìn vào lịch sử đối đầu anh em có thấy là cái thằng Hot Vietnam nó đang chiếm hoàn toàn lợi thế với ba chiến thắng và một trận thua trước cái thằng Chonke 04 đó riêng ở uh, giải uh, cúp quốc gia Đức đó ở giải cúp quốc gia Đức cúp quốc gia Đức mới đây uh, thì chính cái thằng Hot Vietnam đã loại chôn kê 04 ngay trên sân nhà của mình với tỷ số rất là đậm với tỷ số 5-1 đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm một ít thông số khác đó một ít thông số khác về lịch sử đối đầu của hai đội này thì 5 trên 6 trận gặp nhau mới đây cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt Tiến cũng gắt kết cái mã kèo thẻ ở trong trận đấu này nhưng vì cái trận này là một cái trận à, có thể nói là chung kết ngược nên chắc chắn hai đội thi đấu rất là quyết liệt với nhau và sẽ dẫn đến nhiều pha phạm lỗi trong cái trận cầu này quan trọng là cái ông trọng tài ổng có dễ tính hay không đó có đưa ra nhiều thẻ phạt hay không thôi cho nên tiến không khuyến khích anh em vào mã kèo uh, xỉu thẻ hay tài thẻ hết bỏ qua cái mã này nhé đấy thay vào đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã tài mã tài bàn thắng ở trận đấu này đó 4 trên 5 trận à, đối đầu với nhau cả hai đội đều có từ 2.5 bàn thắng trở lên ok cho anh em thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái mã kèo hiện tại đây Tiến đã cắt hình ảnh mã kèo ra để Tiến phân tích cho anh em cho nó dễ nên hơi mờ anh em cũng thông cảm nha. Đấy thì với mã kèo hiện tại cùng với những gì Tiến đã phân tích thì Tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau nha. Đây anh em, trước tiên trước tiên là anh em cứ vào cho Tiến mã kèo là tài 2.5 ok cho anh em. Đó, tài 2.5 cả chặn cùng với mã tài hiệp 1 ok. Thì Tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất là hai mã kèo thôi, tài hiệp 1 một hòa. Đó và tài 2.5 cả chặn nếu như mà anh em thấy hợp ý trùng máu với tiếng ở trận cầu này thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại anh em nhớ nhá tiếng không ờ, có có khuyến khích anh em vào hết cái mã kèo này làm gì đâu vì đây chỉ là những cái đội hình tham khảo thôi vì tiếng chưa biết được chắc chắn là cái đội hình ra sân chính thức nó sẽ như thế nào nữa đấy cho nên tiếng chỉ nói đây là mã kèo tham khảo anh em nhớ nhé kết thì vào còn không thì thôi còn những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn biết được cái đội hình chính thức đó biết được cái cầu thủ quan trọng nào ra sân chơi với sơ đồ nào lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em còn Tiến xin nhắc một lần nữa để vào nhóm của Tiến thì nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí. Để được vào nhóm thì anh em phải có được một số vốn ít nhất là một hai củ giữ lên. 5 10 15 củ gì đó càng tốt, số vốn càng nhiều càng dễ gỡ thôi. Thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking, gọi tắt là cái chuyển khoản online trực tiếp trên cái số điện thoại trên cái điện thoại của anh em ấy, có thể chuyển nạp rút này nọ thoải mái để cho Tiến có thể hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang chơi như Tiến ở thời điểm hiện tại này. Đó có thể chủ động ờ, chủ động vào các mã kèo mà mình thích nó khó quá thì đợi trận đấu diễn ra chừng 15 20 phút đi rồi xong mình vào trực tiếp các mã kèo luôn cầm trang mà không việc việc gì mà phải ờ, ngại mà mà phải lo về cái việc mà vào kèo hết không có giống như chơi bên ngoài qua thầu qua cò đâu ok cho anh em đó anh em là thủ tha sao bò muốn vào nhóm thì cứ liên hệ ngay với tiến để được vào nhóm nếu như đã đáp ứng ứng đủ những cái điều kiện mà tiến đưa ra còn những anh em nào có kinh nghiệm về banh bóng đó có kinh nghiệm về banh bóng rồi nhưng vẫn chưa tìm được một trang uy tín để chơi đó vẫn phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì cũng liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn từng ly từng tí cho anh em cách chơi cách đăng ký tài khoản cách vào trang cách đặt cược như thế nào tiến sẽ hướng dẫn hết từ đến cái cách nạp rút luôn đó thì uh, uh, tiến cũng nói trước những anh em nào mà sợ bị lừa hay là thường nhắn tin hỏi tiến là những cái trang này có uy tín hay không có nên chơi hay không thì tốt nhất đừng có nhắn làm gì hết nếu không uy tín thì tiến giới thiệu làm gì tiến làm youtube rất là nhiều biết đến nhiều người biết đến tiếng bình luận bóng đá đúng không tiếng đi lừa đảo anh em thì tiếng được gì đó lừa đảo anh em vài ba triệu bạc đó để được cái gì thì nói chung nếu như thật sự mà cần quan tâm tin tưởng thì cứ inbox tiến sẽ hướng dẫn cho anh em còn không thì tốt nhất là net đi đừng có tìm đến tiếng làm gì hết đấy ok thật sự quan tâm muốn chơi trên trang đó muốn cùng vào bờ cùng vào nhóm của tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến có đợi phía dưới màn hình ở các video này ngoài ra anh em cũng có thể liên hệ cho tiến bằng cái cách là ấn vào cái phần mô tả ở dưới video ấy đó phần mô tả ở video này thì có những cái đường link cá nhân những cái đường link cá nhân như là Facebook này, Telegram hay là Fanpage cũng như là TikTok anh em có thể liên hệ cho Tiến bằng một trong những cái nền tảng này chỉ cần bấm trực tiếp vào đường link nó sẽ ra thôi đó còn không có xài những nền tảng này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo nhá thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây à, anh em đừng quên là like video này đó và ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá cũng như là kênh uh, Tiến sâu kèo luôn nhé anh em đây kiếm Tiến bóng đá và Tiến sâu kèo đó thì tiến cũng chúc cho anh em là luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe nhé